Tâm mày bữa nay ờ, gì Tâm mày Nay ăn món gì mà Tâm mày quay ờ, quay video vậy? Mì với lại sầm Đây là Sao mà ông sầm quá vậy? Tạm luôn á Đây Hôm nay Tâm mày ăn món là thịt xông khói là món yêu thích nhất của Tâm mày Cộng với lại một món yêu thích Cá Tương đương luôn, nhất luôn đó là mì gói mà hôm nay mẹ Duyên với ba vẫn cho tao mì ăn mì gói trộn với thịt sông khói trời ơi làm hai cái món mà yêu thích nhất của mì <laughs> yeah tao mì được ăn một lượt hai món yêu thích luôn thường ăn thịt sông khói với cơm mà hôm nay tao mì được mẹ Duyên quên nấu cơm <laughs> nên lấy mì gói ra ăn yeah kết thúc nha các bạn ơi chúng ta xin vui game